giờ đây anh còn đang trắng tay nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền một ngàn năm ta mới về chung lối nên người ơi em cần chỉ lắng